Và căn nhà chúng ta thì uh, diện tích đều bằng nhau nha, ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu như quý vị. Với à, công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp và có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Và ở đây thì à, có 4 căn, em quay trước hai căn ở bên trong và bên ngoài thì chúng ta sẽ có hai căn nữa nha quý vị. Thì với những cái thiết kế rất đẹp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 Đây và à, khu vực đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến à, khu dãy 4 căn nhà để cô chú anh chị khách hàng mình cũng như là quý vị theo dõi và quan tâm đến những cái căn nhà đẹp và trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và ngay sát bên với lại khu vực siêu thị Lotte và ngay khu vực trung tâm nha quý vị. Thì à, bốn căn nhà này là đều có hướng là hướng à, đông nam và hướng nam cả nhá. Thuộc mệnh à, ai phong thủy là đông tứ trạch cả nha quý vị. Thì ở video trước em sẽ quay hai căn ở lần bên trong để cho quý vị khách hàng chúng ta xem và tham quan lựa chọn cho mình này với một mẫu nhà rất là đẹp thiết kế theo phong cách mẫu hiện đại và mẫu đẹp nhất vào à, đầu năm 2023 nha quý vị và nhà mình thì được xây dựng cũng như là full nội thất đầy đủ hết nha với thiết kế một mẫu mới rất là tuyệt vời nha quý vị và con đường thì à, đã được uh, uh, gia chủ ở đây cũng như là đổ nhựa rồi đây và đổ đường bê tông rồi nha quý vị cũng như là xe hơi thì đậu rất là thoải mái và xe máy thì cũng uh, thuận tiện nha quý vị xe hơi thì chúng ta đậu ở bên uh, mép của bờ tường này những cái uh, căn nhà góc hai mặt tiền và cũng như là bên đây thì chúng ta sẽ có những cái bức tường không nha nhà mình thì chỉ có mỗi mặt, mặt tiền thôi nha quý vị đây nên là rất là dễ dàng và thuận tiện cho gia đình chúng ta Mua để ở hoặc là có thể là mua để cho thuê và căn nhà này thì uh, gia đình mình chúng ta có thể là mua để mướn phòng làm công ty và kinh doanh thêm buôn bán hàng uh, online mỹ phẩm đều được nha quý vị. Một con uh, một căn nhà đường thông nha. Và hai căn nhà này thì em sẽ chọn và em sẽ quay cho quý vị cái nhà chúng ta một căn để xem và tham quan nha quý vị. Thì uh, cái uh, em sẽ quay cái căn nhà góc hai mặt tiền này cho gia đình uh, khách hàng chúng ta cùng uh, xem và tham quan nha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 đây với à, những cái chất liệu tủ bếp thì à, được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ ăn cường rất là đẹp và chắc chắn như quý anh chị. Đây và một mẫu nhà thiết kế đẹp và mới nha. Đang được gia chủ bán cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương và cái giá rẻ cho đại gia đình khách hàng chúng ta lựa chọn nha quý vị. Một mẫu nhà ngang 4 m rưỡi và độ sâu là 10 m và xây dựng phun à, đất luôn nha quý vị. Đây thì ở đây có 4 căn à, gia đình chúng ta xem lựa chọn cho mình được căn nhà nào cũng được giá thì bằng nhau và diện tích thì bằng nhau nha quý vị đây và bên dưới thì à, chúng ta sẽ có à, không gian phòng à, bếp này và có phòng vệ sinh cầu thang thì được gia chủ thiết kế với khu vực đường sau đấy rất là đẹp nha một mẫu nhà rất là tuyệt vời nha quý vị đây thiết kế rất là bắt mắt nha và di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian khu vực phòng tầng lửng của căn nhà mình nha quý vị với uh, uh, cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn của cam xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực. Trên khu vực uh, tầng lửng đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với uh, không gian phòng ngủ này quý vị. Đây, với uh, trên tầng lửng luôn nha anh chị. Đấy, khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha. Tầng lửng thì được gia chủ thiết kế một phòng để cho người già ở lên xuống rất là dễ dàng và thuận tiện luôn. Và nhà này thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Đóng những các cái giường, cái tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết cho gia đình mình nha quý anh chị Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng à, à, lớn này Một phòng butter luôn nha quý vị Khá là rộng này Có tặng à, giường và có tủ kệ để tivi, bàn trang điểm hết nha Một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và thiết kế theo phong cách hiện đại và rất tuyệt vời Không gian thiết kế từng chi tiết luôn Nhìn khá là sang trọng nha quý vị đây nhà mới chỉ mua vài sách Bali về ở thôi Thì những ai đang xem trên kênh hệ thống kênh youtube Cũng như là trên kênh hệ thống facebook, zalo, fanpage Và trên kênh hệ thống kênh tiktok Cảm thấy quan tâm đến những các cái mẫu nhà đẹp và sang trọng tuyệt vời như thế này Thì có thể là liên hệ trực tiếp về bên kênh nhà đất bên em Theo hai số điện thoại hiển thị bên góc trái màn hình để đi xem nha quý vị Đây với không gian phòng ngủ đầu tiên Rất là đẹp nha và đối diện của căn nhà chúng ta thì sẽ có một cái ờ, sân ờ, vận động nha Đấy, sân vận động ngay đường trước của căn nhà mình luôn Nhà mình thì à, chỉ cách mặt tiền của đường Nguyễn Văn Lượng chừng cỡ khoảng 100 mét đi bộ thôi nha quý vị Rất là thuận tiện cho gia đình như chúng ta Di chuyển qua những các cái khu vực trung tâm Cũng như là di chuyển về sân bay rồi bệnh viện à, Đấy với những các cái à, khu vực à, rất là dễ dàng Và thuận tiện cho gia đình mình đi lại nha quý vị Trên đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng ngủ nữa này Đấy với tặng giường có tủ luôn nha anh chị Đây và phòng vệ sinh nằm ở giữa của căn nhà mình nha quý vị ơi Có phòng tắm đứng Vòi tắm hoa sen và hàng nội thất thì hàng Limax nha Đấy, với uh, khu vực rửa mặt ở bên ngoài và đợt trường trước đây thì uh, chúng ta sẽ được gia chủ tặng thêm giường và có tủ sàn thì được gia chủ là lót gạch uh, bóng kiến gạch 60 x 60 vuông Đấy, rất là đẹp một uh, mẫu nhà cực kỳ là sang trọng và tuyệt vời nha quý vị lên bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, sân thượng ở bên trên nha quý vị ơi Đấy, sân thượng khá là rộng luôn và có phòng thờ này Đấy, sân thượng và phòng thờ bên trên nha rất là đẹp cho một mẫu nhà cực kỳ là tuyệt vời Đấy và em sẽ mở ra để bên ngoài để cho gia đình khách hàng chúng ta cùng xem cái uh, sân thượng bên trên này